chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái nhưng chàng trai nào hay từ lâu cô đã âm thầm lên thương chàng trai nhà xa tận hai khu phố đang nguồn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại con đi ngày 4 tháng nhé chàng trai vội lau dòng lệ trên mi cô gái em cần anh làm ơn tình em trao rất thật thà tiếc thay tình anh thuộc về một cô gái khác nên ngày mai còn anh soạn đồ cuốn gói đi xa cô vỡ oa ra tình em đã trao anh mà anh biết từ lâu lòng em vẫn luôn thật thà vậy thì sao lòng anh dừng dừng lạnh lùng như thế anh nhìn cô rồi phân vân uhm. tốt Ừ thì anh rất yêu Ừ thì anh rất tốt Ừ thì anh rất yêu Ừ thì anh rất tốt nhưng Hà Nội Ừ thì em rất yêu Ừ thì em rất tốt nhưng Hà Nội Ừ thì anh rất yêu Ừ thì em rất tốt nhưng Hà Nội Ừ thì anh rất yêu chờ lâu là yêu thương phai màu yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu là yêu thương phai màu là yêu thương phai màu ừ, ừ, ừ. ừ thì anh rất tốt ừ thì anh rất yêu ừ thì anh rất tốt ừ thì anh rất yêu ừ thì anh rất tốt nhưng tha lỗi ừ thì em rất tiếc ừ thì em rất tốt nhưng tha nổi ừ thì anh rất tiếc ừ thì em rất tốt nhưng tha lỗi ừ thì anh tốt nhưng Hà Nội ừ thì anh rất tiếc.